hai xin chào quý khách thân thương của tiệm đàn Hoàng Piano Thường những cảnh nhạy cảm này em không bao giờ chia sẻ cho khách coi bởi vì không có thằng Hoàng ở đây em mới chia sẻ đó ở đây là chỉ có em và Hiếu thợ sửa đàn thì à, đây là cách mà tụi em phá đàn của khách thì à, một khách xài hư đàn rồi gửi qua bên cho tụi em để tụi em phá làm sao mà cây đàn hư thành cây đàn bình thường và đây đây là chính sách mà bảo trì đèn ờ, phải nói là forever luôn á làm mãi mãi luôn đó mọi người đèn quý khách xài hư cứ giao qua đem em xử lý được hết nhưng đàn đó phải được mua tại shop Hoàng Piano bởi vì bên đây tụi em không có rảnh và cũng không có đủ nhân lực để mà sửa đàn cho những cái nơi mà không phải mua đàn tại Hoàng Piano còn đàn hư là làm được hết tút được hết đàn cũ làm thành mới nhưng mà nó là cũ là sẽ nói nó là cũ chứ không có bán cái kiểu mà làm cho nó tút lên cho nó mới rồi nói người ta là đàn mới thì ở đây không có chơi cái trò đó à, HB đây là đàn Roland HB Hellborn Hoàng Piano ký hiệu một cái đàn Roland Ủa bạn đang làm này là gì vậy Hiếu? Làm vệ sinh đó đó hả? Nó bị cái gì vậy? Tiếng nó bị hư hay sao? đó những cái cảnh này là những cái bạn mà yêu thích đàn piano mà chưa bao giờ biết bên trong cái đàn mình có gì thì coi ha thật ra tôi coi thì cũng nhìn vậy thôi chứ không có biết bạn này đang làm cái gì tự nhiên xỏ sợi, sợi dây điện vô trong đây làm cái gì cái sợi dây này mục đích là cái gì sợi dây này là sợi dây đồng luôn hả trời ơi xài đèn một thời gian thì nó sẽ phải bị hư thôi cái gì nó cũng vậy đèn cũ hay mới gì nó cũng hư nên thôi thà mua đèn cũ ở Hoàng Piano đi mà đèn nhập từ bên Nhật về rất là giá tốt còn đàn mới thì xài nó cũng hư thôi mà mấy bạn mà mua đàn mới ở những nơi khác đó nha nó hư là chưa chắc có người sửa đâu đó rồi xin tạm biệt